Biển chú là chú ếch còn có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hố sâu kia vương xoan bao có cá trên non cùng bao có cá rô son Tung tăng trước bê son nhịp theo trong ếch băng rôn Kiểu chú là chú ếch còn bé ngoan ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi bao nhiêu chú chim gì cùng bao con cá rô phi Theo tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười Kiểu chú là chú ấy còn có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hồ sâu cây vườn xoan Bông bông tết trên non cùng bông cô cao son son Tung tăng chiếc bay son nhịp theo chiếc ấy tăng son Kiểu chú là chú ấy còn bên ngoan là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú Kiểu chú là chú ấy còn thơ Hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hồ sâu tiền vườn xoan Bao có thế trên non cùng bao có các số son Tung tăng chiếc bay son nhịp theo chiếc ếch vang son Kiểu chú là chú ếch còn bé ngoan là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thì cùng họa mi bao nhiêu chú chim gì cùng bao có các số phi Theo tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi